Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm những bí quyết khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sống dai. Vào ngày 1 tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của chế độ luôn luôn tự cho mình là tuyệt vời, vinh quang và đúng đắn. Khi ngự trị bắt đầu bước sang thế kỷ thứ hai, đảng có lý do chính đáng để khoe khoang. Chế độ Cộng sản Trung Quốc không những đã tồn tại lâu hơn nhiều so với những dự đoán của học giả, mà dường như uy thế lại đang lên. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều giới phân tích tin tưởng sẽ có một cường quốc cộng sản lớn khắc dụng tiếp theo. Để thấy thế giới đã sai lầm như thế nào, hãy xem xét Tổng thống Joe Biden tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, đã đến lúc cần phải nhận thực rằng không phải chỉ Hoa Kỳ mới có mâu thuẫn với Trung Quốc, mà cả thế giới đang thắc mắc, đặt câu hỏi liệu các nền dân chủ có thể nào cạnh tranh được với chế độ Cộng sản Tàu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị nước Tàu dòng giả 72 năm mà không hề có sự ủy quyền nào của cử tri. Đó không phải là một kỷ lục thế giới. Lenin và những người thừa kế ảm đạm của ông ta đã nắm quyền ở Moscow lâu hơn thế, hệt như sự ngự trị của đảng công nhân ở Bắc Triều Tiên. Nhưng phải nhận là không có chế độ độc tài nào khác ở thế giới có thể chuyển hóa từ thảm cảnh đói dẹp dưới thời Mao Trạch Đông thành nền kinh tế lớn mạnh thứ hai thế giới với công nghệ và cơ sở hạ tầng tiên tiến khiến những xa lộ và đường sắt xe lửa ọp ẹp của Mỹ phải xấu hổ. Quả thật, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc là những nhà độc tài thành công nhất trên thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể duy trì được quyền lực vì ba lý do. Một là cực kỳ tàn nhẫn, Đúng thế, đã tưởng sẽ tàn lụi vào năm 1989 trước khi đè bẹp các cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, nhưng cuối cùng chế độ đã đáp trả một cách điên cuồng bằng xe tăng súng đạn, khiến đất nước phải cúi đầu khuất phục. Giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay không hề tỏ vẻ ngờ vực hay hối hận về vụ thảm sát đó. Mà ngược lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chép miệng giảng giải Liên Xô sụp đổ vì các lãnh đạo Xô Viết không đủ can đảm để trỗi dậy kháng cự vào thời điểm quan trọng. Khi nói như thế, tập công khai để lộ bản chất tàn bạo, đại ý, khác hẳn đám chúng tôi, lãnh đạo Xô Viết không có gan tàn sát những người biểu tình hòa bình bằng súng máy. Hai là, nhanh nhạy về ý thức hệ. Chỉ vài năm sau khi Mao qua đời vào năm 1976, một nhà lãnh đạo mới, Đặng Tiểu Bình, đã bắt đầu loại bỏ chế độ công xã để chấp nhận kinh tế thị trường ở nông thôn. Những kẻ mù quáng chủ nghĩa mau nhăn mặt lúc ban đầu, nhưng sản lượng tăng vọt. Sau khi Thiên An Môn và Liên Xô sụp đổ, Đặng đã công khai bác bỏ chủ nghĩa Mao và chấp nhận chủ nghĩa tư bản một cách mạnh bạo hơn. Sự thể này dẫn đến việc đóng cửa nhiều xí nghiệp quốc doanh và bắt đầu chấp nhận tư nhân hóa nhà cửa cho dân chúng. Tuy hàng triệu công nhân bị sa thải, nhưng Trung Quốc đã phát triển vượt bậc. Dưới thời Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi một lần nữa, tập trung vào chủ nghĩa và ý thức hệ. Những người tiền nhiệm của Tập chấp nhận cho bất đồng chính kiến nhẹ. Tập khởi sự đường hướng mới mà lại được hoan hô ca tụng. Các cán bộ đảng bắt buộc phải thấm nhuần tư tưởng Tập Cận Bình. Bộ máy hành chính, quân đội và cảnh sát phải trải qua những cuộc thanh trừng sát phạt, những quan chức ý tưởng lệch lạc, và tham nhũng bị trừ khử thẳng tay. Doanh nghiệp lớn được nối nhau vào hệ thống. Tập nỗ lực xây dựng lại cơ sở đảng, tạo ra một mạng lưới gián điệp kiểm soát từ trên xuống dưới, đưa cán bộ vào các công ty tư để theo dõi. Kể từ thời Mao, chưa bao giờ nước Tàu bị kềm siết chặt chẽ như vậy. Ba là, Trung Quốc không hề là một chế độ dân chủ thuần túy, mà trở thành một chế độ độc tài, trong đó kẻ giàu sụ đều là những chữ có quan hệ tốt tham nhũng tràn lan, những gia thế quyền lực nhất đều là những kẻ siêu giàu. Tuy thế, nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy cuộc sống của họ được cải thiện và đảng đủ sắc sảo tinh khôn để nhận thức được những yêu cầu của dân. Thuế má nông nghiệp liền được bãi bỏ. Một hệ thống phúc lợi tức thì được thành lập, cấp lương, hưu trí chăm sóc sức khỏe cho hết mọi người. Dù lợi ích chưa thể gọi là đầy đủ, nhưng được nhận là hữu ích tích cực. Trong nhiều năm qua, giới quan sát phương Tây đã tìm đủ lý do để dự đoán sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Bởi lẽ, chắc chắn sự kềm xiết của một nhà nước độc đảng không thể nào phù hợp được với quyền tự do mà kinh tế hiện đại đòi hỏi. Một ngày nào đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ phải cạn kiệt, dẫn đến vỡ mộng, biểu tình. Thêm nữa, khi tầng lớp trung lưu rộng lớn cùng tăng trưởng mạnh mẽ, chắc chắn người dân sẽ đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn đặc biệt là con cái họ đã được nếm mùi dân chủ đầu tiên khi du học ở phương Tây. Những chẩn đoán kể trên đã sai lầm bởi đảng Cộng sản liên tục được chấp nhận. Nhiều người dân Trung Quốc ghi nhận đảng đã cải thiện đời sống họ. Quả thật, nhân lực của Trung Quốc đang thu hẹp lại vì tình trạng già nua của dân số và lời lối nghỉ hưu sớm một cách vô lý, nhưng đó là những khó khăn mà mọi chính phủ phải đối mặt cho dù là độc tài hay dân chủ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc dường như sẽ tiếp tục trong một thời gian. Nhiều người dân Trung Quốc lại tỏ vẻ ngưỡng mộ bàn tay mạnh mẽ của đảng Cộng sản. Họ thấy Trung Quốc đã nghiền nát COVID-19, phục hồi kinh tế nhanh chóng, trong khi phương Tây vấp ngã. Họ cực kỳ hãnh diện, tự hào về quyền lực và vị thế siêu cường của Trung Quốc ở thế giới. Chủ nghĩa dân tộc do đảng khởi xướng đang lan tràn truyền thông nhà nước liên hệ đảng với quốc gia và văn hóa của nước Tàu. Trong khi đó, guồng máy tuyên truyền châm biếm Hoa Kỳ là vùng đất của bạo loạn chủng tộc và thảm sát bằng súng ống. Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêm khắc cảnh cáo, giải pháp thay thế chế độ độc đảng sẽ dẫn đến hỗn loạn. Mỗi khi bất đồng chính kiến nổi lên, Tập Cận Bình sử dụng công nghệ để ngăn chặn trước khi nó lan tràn. Đường phố khắp nước tàu tràn ngập camera, được tăng cường bởi phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Các phương tiện truyền thông xã hội bị theo dõi kiểm duyệt. Các quan chức có quyền giải quyết bắt bớ mọi tầng lớp công dân vốn là nguồn nuôi nấng chế độ. Những người có tư tưởng sai trái có thể mất việc làm hay bị giam giữ. Cái giá của sự thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ đàn áp tàn bạo thật là vô cùng khủng khiếp. Không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi. Mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Tập Cận Bình sẽ không đến từ quần chúng, mà từ chính nội bộ đảng. Bất chấp mọi nỗ lực cải sửa, đặc trưng của chế độ vẫn là chủ nghĩa bè phái, phản phúc và tự ti ý thức hệ. Dù nhiều đối thủ bị buộc tội về âm mưu chiếm quyền đã bị bỏ tù, xử lý nhưng chính trị Trung Quốc không sáng sủa hơn nhiều thập kỷ qua và cuộc thanh trừng bất tận của Tập để lộ rõ sự kiện hiển nhiên là đương kim lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc – vẫn còn rất nhiều kẻ thù giấu mặt hơn trước. Thời điểm bất ổn nhất cho tập có thể sẽ là giai đoạn kế thừa. Không ai biết nhân vật nào sẽ thay thế tập và quy tắc nào sẽ chi phối quá trình chuyển đổi lãnh đạo. Khi loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch vào năm 2018, tập đã báo hiệu là muốn nắm giữ quyền lực vô hạn. Nhưng điều đó chỉ làm cho công cuộc chuyển quyền tương lai thành bất ổn hơn. Mặc dù nguy cơ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc không nhất thiết sẽ dẫn đến những sáng lạng mà những người yêu thích tự do mong muốn, nhưng đến một lúc nào đó, ngay cả triều đại Cộng sản Trung Quốc này cũng sẽ phải kết thúc. Khi Trung Quốc mất vai trò công xưởng của thế giới, trong cuốn sách vừa cho ra mắt đọc giả tháng 5 năm 2021, Seijin Kutasai, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải, chuyên gia về kinh tế hàng hải, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Saint-Cyber, ghi nhận hai điểm then chốt. Rút khỏi Trung Quốc, một làn sóng ngầm. Trước hết hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động công nghiệp từ Trung Quốc đã được ghi nhận từ đầu những năm 2000. Đợt sóng ngầm đó đã dâng cao vào khoảng 2012 đến 2013 khi xung đột tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh và Tokyo bùng lên. Trung Quốc một mặt kích động quân chúng tẩy chay hàng Nhật, mặt khác ngưng cung cấp kim loại hiếm gây xáo trộn không ít trong các dây chuyền sản xuất từ trên xứ hoa anh đào đến cả tại những nhà máy của Nhật ở Hoa Lục. Kế tới là chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ 2017 kêu gọi và khuyến khích các hãng Mỹ quay lại Hoa Kỳ tạo công việc làm trên đất Mỹ cho người Mỹ. Riêng tại Pháp, từ 2012 dưới thời Tổng thống Francisco Hollande, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp Arnaud Montebourg đã đưa ra khẩu hiệu Made in France. Từ đó tới nay, Hiệu Kim Hoàng nổi tiếng Mobusin chia tay với châu Á, đưa trở lại về châu Âu toàn bộ các hoạt động của mình, 70% các sản phẩm làm ra được thực hiện trên đất Pháp. Một thí dụ tiêu biểu khác là hãng xe Solet của Pháp năm 1988 đóng cửa nhà máy tại xe Quentin vùng Ane, miền đông bắc nước Pháp, để định cư tại Quảng Đông, tận dụng nhân công rẻ Trung Quốc. Gần 30 năm sau, cũng tập đoàn nổi tiếng với những chiếc xe đạp này trở về lại Pháp, mở nhà máy ở lo nhưng những chiếc xe đạp cổ điển được thay thế bằng xe đạp điện. Nhà máy ở Séc lo vùng mang tre Tây Bắc nước Pháp tuyển dụng 55 công nhân, sản xuất 3 kiểu xe Solex khác nhau. Năm 2016, doanh thu của tập đoàn lên tới 11 triệu euro. Đại dịch Covid-19 chỉ là yếu tố gần đây nhất, rõ rệt nhất, thôi thúc các nước công nghiệp phát triển đẩy mạnh chiến lược hồi hương, một số các hoạt động công nghiệp hoặc đi tìm những bãi đáp mới, tránh để tất cả trứng vào một giỏ là Trung Quốc. Điểm nổi bật thứ hai trong cuốn La Localization Human là tiến trình tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế cả trong lĩnh vực công nghiệp lẫn dịch vụ không chỉ là một khẩu hiệu suông. Trên đài giờ FI Pháp ngữ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải Pháp Sijin Kutasai giải thích, Syncrutaside giờ đây có thể tính đến khả năng tái dịch chuyển các cơ sở trở lại về các nước công nghiệp phát triển nhờ có những phát minh, những công nghệ mới, những công nghệ mới đó đã bước vào giai đoạn chín mùi, hoạt động có hiệu quả. Ở đây tôi muốn nói đến công nghệ robot, đến trí thông minh nhân tạo càng lúc càng tiến bộ và tinh vi, hay đến máy in ba chiều. Một thí dụ cụ thể là nhờ có máy in ba chiều, mà tại Pháp chúng ta có thể sản xuất cánh quạt của các tàu chiến dòng mình với giá thành tương đương với giá sản xuất từ một nước có nhân công rẻ. Mười năm trước, đây là điều không tưởng. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một số lĩnh vực các nước trạm phát triển chiếm lợi thế bởi vì công nghệ robot chưa thay thế được hết tất cả những công việc của công nhân trong mọi ngành nghề. Điển hình là trong ngành dệt may. Ngược lại công nghiệp xe hơi hay máy bay, phụ tùng sản xuất tại châu Âu hay tại một nước chậm phát triển, giá cả như nhau thôi. Nói cách khác, tại sao phải di dời sang đến tận Trung Quốc hay một quốc gia xa xôi nào khác khi mà trong một số lĩnh vực các doanh nghiệp có điều kiện để sản xuất bằng giá? Phải chăng vì vậy mà Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư? Theo thăm dò do Quỹ đầu tư Capital Export và Viện Topinian Oil công bố, hôm ngày 28 tháng 6 năm 2021, xuất khẩu không còn là một giấc mơ tuyệt đối trong mắt nhiều nhà sản xuất của Pháp. Châu Á không còn sức hấp dẫn lớn, 40% những chủ doanh nghiệp được hỏi cho biết không có ý định đầu tư vào châu Á vì ba lý do. Rủi do khách hàng không thanh toán đúng hạn, mức độ kém tin tưởng vào thị trường cũng như các đối tác Á Châu. Sau cùng là những biện pháp bảo hộ trái hình khiến các doanh nghiệp ngoại quốc bị giới hạn, trên những thị trường địa phương và hàng loạt những rào cản từ về văn hóa, ngôn ngữ đến cung cách làm ăn của nhiều nước Á Châu. Sản xuất và tiêu thụ tại chỗ nhờ một cuộc cách mạng kép. Theo quan điểm của chuyên gia kinh tế hàng hải Sejin Kutasai, việc đưa các công xưởng trở lại về nguyên quán hay chuyển từ thị trường to lớn là Trung Quốc đến một nơi khác trở thành một điều cấp bách do thái độ của người tiêu dùng. Xin Kutasai chẳng những là giá thành như nhau bất luận đó là một nước công nghiệp phát triển hay một nền kinh tế còn chậm tiến, quan trọng hơn nữa là điều đó đã trở thành thiết yếu. Bởi vì Internet đã làm thay đổi toàn bộ cung cách của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có rất nhiều thông tin về mặt hàng mà họ muốn mua vào. Thí dụ như người ta muốn biết sản phẩm được sản xuất từ đâu, món hàng đó có tôn trọng các chuẩn mực về lao động, về an toàn, về môi trường hay không. Tại châu Âu, những đòi hỏi về những tiêu chí nói trên ngày càng cao. Mua hàng giá rẻ không nhất thiết là một ưu tiên đối với tất cả mọi người. Điểm thứ hai là người ta có thể mua hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và thời gian giao hàng cho người mua càng lúc càng được thu hẹp lại. Nói một cách dễ hiểu khi đặt mua hàng, không mấy ai còn kiên nhẫn đợi chờ. Điều đó có nghĩa là nếu khách hàng phải đợi lâu quá thì họ sẽ chuyển sang một nhà cung cấp khác